Và ngay sau đây, xin kính mời quý nâng bậc cùng thưởng thức vở kịch dân ca xứ nghệ với tựa đề Chúa và em dưới sự trình bày của các anh em tu sinh giáo phận Vinh. Duy Duy là một sinh viên xuất sắc, đồng thời cũng là một tu sinh đạo đức và nhiệt thành. Nhưng rồi vào một dịp tình cờ, trái tim cậu đã bị thổn thức bởi một bóng hình. Cậu đã yêu, cậu hẹn hò, và ngay chính lúc cậu đang hưởng nếm sự ngọt ngào của tình yêu, thì cậu bị thôi thúc bởi một tiếng gọi, tiếng gọi từ bên trong, rồi đến một ngày. Thank you. Đấy. Chị mà thở mảnh rứa Chờ em lại hôi hộp à Nói ra thì sợ em buồn Chứ em bữa đi ăn chí mà Hơi nặng ừ, Em có hơn 6 yển mà anh nói nặng à anh Dần anh, dần Anh thì anh không sao chứ Anh lo cho cái xe thôi Xe anh mời mượn đến sáng ừ, Dần dần dần Rồi xong Tiếng chí đỏ anh Nổ lốp rồi Hả? Nổ lốp à? Ừ, trời Xe thì xe mượn à ừ. Toán rồi Dư tỉnh rằng anh à Thôi chắc à, Em ngồi đó đi Rồi ờ, dạ. cho nốt tiền anh nghỉ giải lao luôn Dạ dạ Anh tỉnh rằng em không đi bồ muốn à Em ngồi đó đi. Dạ, dạ. nhảy nhanh, em đợi. Anh, anh, anh. Anh mệt không anh? Trời, hơn ý của em có mệt lắm không? Ừ. Ừ. Anh. Anh. Anh. Hèn em ra đây mà không thấy anh làm chi cả. Dạo này là em thấy anh là lắm nha. Anh có chuyện gì giấu em phải không? Thực ra hôm nay anh hẹn em ra đây cũng có vấn đề muốn nói mà không biết bắt đầu sao đây. Có chuyện gì thì anh cứ nói đi. Anh Nói đi anh theo nàng đã được bao lâu lòng anh nhớ rung động miên man nhớ nàng bấy nhiêu lời hẹn bên làng yêu nhau cho đền rằng lòng Đang tự nhiên hôm nay anh nói rứa Hay là tỉnh câu hôn em à Chàng ơi Chứ yêu chàng đã được ba năm Lòng em ơi cùng thế Thương anh nhận nỡ đời Em từng nghỉ tưởng xa vời anh như lựa cổ em như điêu ở thuyền em con tình rằng xin cha em mảnh đất năm mặt đường thành phố ít năm sau ta dựng nhà lát gồ sinh con nếu nay chẳng em sinh rơi mười lửa còn không em sinh năm lửa đều đều đến khi anh sơ tổ ta dân. rửa anh tỉnh ngay cười chưa anh Ta làm mẩy mấm nào I. chắc chuồng gọi em đỏ Anh im mua em cũng đi theo Kề anh nà Không được đâu em Anh được gọi đi tu làm linh mục Có nghĩa là anh sẽ sống độc thân Dâng hiền cho chùa và cho người nghèo em ạ à. Rằng nữa anh Thì anh cứ làm linh mục cho chùa Em làm vợ anh có sao đâu Không được đâu em Làm linh mục chỉ chọn chùa Kitô thôi em ạ à. Thế còn em tình ta bao nhiêu năm sao anh nợ ta thương nhau bằng trời bằng biển em xa anh như bền xa thuyền dù bà ngả tung nghĩa nguyện bên trang mài mài tình sâu nghĩa nặng dù đã nản vang phai giờ anh nói chia biết bao những tâm hồn cao quý như tiên nhân nếu hướng sang rằng ngơi nơi chùa đã phản ra ta ướm mầm gieo hạt đem tình yêu rào ràng ướp mặn bồi cho đời bỏ danh tiếng cớ ngơi trọn đời dâng hiền anh di ơi trộn phù hóa thành thì đi tu chắc sẽ buồn nhìn lớp lớp từng đôi rạng rỡ nụ cười dâng trào một niềm tiếc của người tu sĩ vì một ngày mai đời hoa thơm trái ngọt mãi là kiếp thân hèn đi phục vụ mà thôi đi tu buồn làm anh nhà khổ làm anh nhà nhưng mà em Trái đất trời cao chùa rừng đến tất cả Thân anh đây chùa cùng rừng khôn lương Chùa đã mời anh lẽ nào không ngừng dương Hơi em đừng bần xin hay sòng kiên cương Kiểm người tổn hợp hơn cho em Yeah. Thôi, chắc chúng ta dừng ở đây thôi em ạ. À. Xin lỗi Đừng mà anh Duy ơi. Đừng mà anh Duy ơi. Anh Duy ơi. Em yêu anh mà anh Duy ơi. Duy dứt khoát từ bỏ mối tình, mặc dù trái tim cầu như muốn vỡ ra làm đôi. Thời gian cứ thế trôi đi, Duy ở trong trùng viện cũng đã hai năm. Hai năm ròng rã, cầu đi xác thực cho một tiếng gọi, nhưng tiếng gọi đó vẫn quá ư mịt mờ. Và rồi... Chúa xin đừng bỏ con bơ vơ Khi nắng chiều rơi hồn con mỏi mòn Trần gian đã lánh xa con Người yêu cùng chết trong tim Con trăng mắt lệ lưng dao lại là một tu sinh đang phân định nghe ta nghe ta nghe ta sẽ được phú quý giàu sang ở trong này làm gì cho khổ khoan ơi hời hò khoan, ơi hời hò khoan quan là vui buồn này qua nơi hời hò khoan tuy mất của cải giữa đời nhưng con sẽ được được trời là mãi sau này qua nơi hời hò khoan ơi hời hò khoan nơi ơi hời hò đi tu vui lòng con ơi anh em huynh đệ đường Lạy Chúa, có phải Chúa đã gọi con chăng? Có phải Chúa muốn con đi con đường này, phải không Chúa? Lạy Chúa, nếu Chúa đã thực sự gọi con, sao còn một tiếng gọi? Bóng hình xưa con cổ xóa, nhưng sao vẫn cứ quanh quẩn bên con? Hình ảnh giọt lệ lăn trên má em năm nào, vẫn ám ảnh con mỗi khi con cầu nguyện đời em như thế nào rồi sao con cảm thấy con tàn nhẫn với em quá chúa ơi phải chăng con đã đi lầm đường nhưng nếu con chuyển hướng thì sao cha mẹ con sẽ như thế nào họ đã kỳ vọng con rất nhiều cả quê hương con giáo xứ con nữa liệu họ chấp nhận nổi điều đó chăng? Con lo sợ quá, nếu con dứt áo trở về, hẳn đời con chẳng phải sẽ giang dở lắm ư. Chúa ơi, Chúa muốn con phải làm gì? Con phải làm gì đây Chúa ơi?